nguyên một dãy này nha là mình đã xây và cái thiết kế nó sẽ là như thế này luôn chứ mình sẽ không có thay đổi thiết kế của cái dãy bên này nữa ở đây là đối với đây là diện tích khoảng bao nhiêu chị à, căn này à, căn này là mấy nhân mấy nhỉ để em nhớ coi nếu diện tích của cái dự án này của mình á đa phần các căn diện tích sẽ tầm từ 250 cho đến là 360 mét vuông ừ. là diện tích của dự án á, sẽ tầm tầm như vậy à, thiết kế chùa sân vườn phía trước dạ đúng rồi dạ đúng rồi thiết kế chùa sân vườn và sẽ có hồ bơi nha anh thì dạ, ví dụ dạ. như như dãy này là sẽ thiết kế là sân vườn và có hồ bơi ở đây là ở đây là ngang 12 ha ở đây thì mình thiết kế khoảng mấy phòng ngủ rồi À, căn này thì mình sẽ thiết kế ở trên là có một phòng ngủ, hai phòng ngủ lên trên kia một phòng nữa là ba phòng ngủ nha. Phòng ngủ. Dạ đúng rồi và căn này là của mình ở trên này lầu và ở trên kia là mình chỉ thiết kế một phòng ngủ ở bên và phía trước là khoảng sân thượng. Yeah. Dạ rất là đẹp hồ bơi rất lớn mà dạ đúng rồi hồ bơi rất lớn và ở phía sau mình có một cái khoảng không gian vườn nhỏ ở phía sau nữa một không gian vườn phía sau nói chung nhà rất là thoáng chủ yếu là tầng đúng rồi vườn, và ở chỗ này mà nếu các anh có thể ở và trải nghiệm á gió cực kỳ mát luôn đúng rồi cực kỳ mát luôn ở đây gần biển mà dạ đúng rồi là... từ đây mình đi bộ ra biển hay là đi xe ờ, chỗ này á nếu như mà ở trong ờ, khu này khi mà vận hành á thì mình sẽ có xe bất ghi để ra biển chứ mình sẽ đi theo đường số 3 ở bên kia ra biển dạ đúng rồi xe xe bất ghi á là cái xe lúc nãy mấy anh đang đi á dạ cái đường lớn lúc nãy ở phía kia á nó là một biệt thự đơn lập luôn phong. dạ phía sau có cảnh quan nè, rồi là bên hông lối lối đi luôn ờ, bên hông đó thì mình không đi được mình cũng chỉ trồng cây bên đó thôi anh mà lối đi của mình sẽ là lối bên này nha à đúng rồi nhưng mà nó cũng thông thoáng là giống như dạ đúng rồi tức là sẽ thông thoáng tất cả là ba phòng ngủ nha à ba phòng ngủ một thì anh có thể thấy là cái không gian của bếp và phòng khách của mình ở dưới này nó cũng rất rộng nha à, rất là đẹp phải không dạ cái đây là cái căn này gọi là biệt thự à, à, khi nãy đây nha thì nó sẽ có một mặt bên này là nó giáp với cái bên tường của bên kia nha à, đã xong lập dạ đúng rồi chứ không phải là lập nhưng mà cái không gian ở phía bên đó sẽ có lối đi rồi vườn sân vườn thì đối với những căn biệt thự á, những căn nào á, mà mình đưa vào cho vận hành của Winham mình ký cái hợp đồng với Vin, Winham hợp đồng cho thuê á ừ. thì mình sẽ không có chạy xe ở đây nhưng mà ở những cái căn mà ở phía khu MN những cái căn mà mình không ký hợp đồng vận hành với Winham á thì mình có thể chạy xe vào thẳng mình sẽ có một lối riêng ở bên kia để chạy xe vào thẳng dạ, sân vườn chỉ, chỉ Dạ đúng rồi, với những căn mà vận hành á, những căn mà ký hợp đồng với Vinham để vận hành thì mình sẽ chỉ đi xe điện thôi. Còn với những căn á, mà khách hàng mua để ở thôi sẽ không ký hợp đồng vận hành ấy thì sẽ có một lối riêng ở phía bên kia để mình đi xe hơi vào thẳng nhà và sẽ có sân nhà có chỗ để xe như vậy. À vậy hả? Dạ đúng ở rồi. Đây là dạng như là khi khi mà Vin Vinham nó vận hành á thì ờ, có một một năm cái cho khoảng bao nhiêu ngày hay như thế nào để là khách hàng trải nghiệm và ở hay không? À, dạ cái này thì có chứ anh Tức dạ. là khi mà ký hợp đồng với Winham á Thì mình sẽ có cái là một năm khách hàng sẽ được bao nhiêu ngày đó dạ. Để ở, ở chỗ này Và những cái dịch vụ của Winham thì khách hàng được trải nghiệm những cái đó luôn còn khách hàng không ký hợp đồng với Winham thì khi sử dụng những dịch vụ của Winham thì mình cũng sẽ được cái giá ưu đãi hơn à vậy ha dạ đúng rồi có được cái giá ưu đãi hơn là những khách hàng không ký hợp đồng là sẽ được giá ưu đãi chứ không miễn phí nha nhưng những hợp khách hàng mà ký hợp đồng với Winham là mình sẽ được trải nghiệm tất cả các cho mình hỏi của Winham luôn tất cả những cảnh quan ở đây á, là chủ đầu tư sẽ chăm sóc hết cho mình luôn dạ mình có chăm sóc cho anh tại vì là khi mà mình ký hợp đồng thì cái việc mà vận hành á thì sẽ luôn cái giải mà bên mà không có hợp đồng đó dãy bên mà không có hợp đồng với Winham thì khi mà sử dụng dịch vụ của Winham thì ví dụ như là vệ sinh mà cần bên Winham dọn dẹp thế gì đúng không thì tất nhiên là phải trả phí à. đó là những cái dịch vụ của Winham khi sử dụng sẽ phải trả phí nhưng mà sẽ được cái giá ưu đãi hơn ừ. ví dụ như giá về 100% mình có thể là được ưu đãi 15% thế sau đó kiểu vậy à rồi chung là luôn luôn có Winham ở đây họ sẽ là quản lý gần như là quy khu hết dạ đúng rồi cả khu, khu A và khu B của mình đều do Winham quản lý ờ, Winham đang quản lý hết nha thì ờ, ở đây đối với những cái biệt thự song lập như vậy á thì cái mức giá mưu mơ của mình là khoảng bao nhiêu thì ờ, chủ đầu mức giá này á, thì em nghĩ là sẽ để bên các sếp trên đó dạ. đưa thẳng lên cho sàn luôn để mình sẽ tổng, có cái thông tin chính thức cái khu A này là khoảng bao nhiêu căn à, tổng khu A là 169 căn nha 169 căn Dạ đúng rồi, trong đó có những căn shop house nữa Dạ Thì à, mình sẽ có dãy A, dãy B và dãy ừ, dãy P, Q bên này là mặt tiền đường Bên trong Thì cái dãy A, dãy B nó sẽ là cái mặt tiền đường ờ, bên biển này của mình luôn Cái shop house bao nhiêu mét vuông Dạ cái shop house thì em nói là ở trong này thì cái diện tích của nó sẽ là tầm từ 250 đến 360 luôn đó Thì shop house cũng tùy theo căn nữa Thì cái này mình sẽ coi kỹ ở trên mặt bằng thì còn diện tích của nó là ăn cứ từ 250 cho đến 360 giống như là shop house, house nó xây khác này không nó xây bao nhiêu tầng nó xây khác xây bao nhiêu tầng ờ, tùy theo cái thiết kế mới nữa tại vì shop house bên đó dương mình chưa xây xong mà tùy theo à, cái thiết kế mới chưa có thiết kế chính thức à, có thiết kế nhưng mà em sẽ chờ để bên kia thông tin chính thức cho đại lý chứ em sẽ không nói trước những vấn đề này cho Vinh. À, à. Dạ. Thì em chỉ đang nói về cái nhà mẫu hiện đang có sẵn thôi cái shop house để ờ, vừa làm nhà hàng vừa dạ. dưỡng luôn anh yên tâm là tuần sau thì chắc là mình sẽ có cái thông tin chính thức cho đại lý để sale đi nói chuyện với khách thôi nhưng mà ở shop house thì mình có thể tự do kinh doanh nhưng mà sẽ không được kinh doanh uh, khách sạn ví dụ như là anh sẽ không được treo biển khách sạn hay là à, anh kiểu là đăng tin chính thức hay sau đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Winham Rent thì mình sẽ không được nhưng mà anh ví dụ anh cho thuê lén hay sau đó thì mình sẽ không ấy nhưng mà anh nhưng sẽ không được treo biển nữa nha hàng thì sao? thì tất nhiên ngoài ngoài cái cho thuê về phòng thôi còn ví dụ kinh doanh những cái sản phẩm khác loại hình khác thì bình thường ừ. dạ. à, kinh doanh ăn uống spa hay là cái gì nó không phải là dịch vụ ờ, cho thuê nghi căn giống như Winham ở đây nói chung là ở ờ, shop house thì mình sẽ là có dãy AB là nó ở ngay cái mặt tiền đường ven biển còn cái, cái dãy ờ, dạ đúng rồi trục đường này luôn và một cái dãy ở phía bên này là mình ra cái trục đường số 3 là cái đường ra biển là một dãy ở bên đó nữa là mình có ba dãy lúc bên kia luôn đúng không dạ đúng rồi là hướng bên kia là cái đường đó là lúc nãy anh đi từ ừ. hướng kia lại là anh sẽ thấy một cái bảng uh, Laguna đó đúng không thì cái đường đó là đường ra biển luôn á từ đây mình đi ra biển sẽ tầm khoảng là 700 đến 800 mét ra đi bộ mình đi cũng nhanh lắm tại vì em đã thử đi bộ rồi mình đi rất nhanh và buổi chiều ra ngắm hoàng hôn thì rất đẹp đấy biển ở đây thì có gì đẹp không anh phải à. tự trải nghiệm cơ chứ còn em nói anh không thể nào anh tưởng tượng đâu <laughs> thì nghe đâu nghe đâu là ở đây là khí hậu thời tiết nó mát hơn dạ đúng rồi ở những cái à, tỉnh khác buổi sáng hoặc buổi chiều anh đi ra biển đều cực kỳ mát luôn và cái không khí rất trong lành nha ừ. à, cho mình hỏi tí xíu cái liên kết vùng á thì ở đây cái à, liên kết vùng khi mà mình để đi đến chợ thì gần nhất là có chợ gì à, gần nhất ở đây sẽ là chợ Bình Châu anh gần đây mình sẽ có chợ Bình Châu là khu suối nước nóng Bình Châu nè cũng cách đây hả gần lắm chợ Bình Châu chắc cũng tầm một hai km thì anh đi thẳng ra đây một đoạn là tới luôn á. À, là tới chợ Châu. luôn á. Đúng yeah. Dạ. rồi, suối nước nóng Bình Châu. Rồi nếu như mà về à, cái khu vui chơi á thì anh biết là ở đây nó cũng gần so với là cái khu của Nova, khu vui chơi của Nova đang xây. Nova World không? Dạ đúng rồi. Rồi. Rồi à, rồi, suối nước nóng Bình Châu, rừng Phước Bửu, nói chung là ở đây rất gần luôn, mình đi đến cái tiện ích nào cũng gần hết và ở đây mình đi lại cảng cá cũng cách đây khoảng là uh, 1,5 đến 2 km gì thôi và mua hải sản ở đó rất tươi nha Ủa, hải sản ở hải sản ở đây tuyệt, tuyệt đúng rồi hải sản rất ở là đây. rẻ luôn đúng thì uh, cho mình hỏi sơ tí xíu uh, là uh, khi mà ở đối với dự án này mình mình mình đi di chuyển về uh, Sài Gòn á thì nó mất khoảng bao lâu và uh, nó di chuyển lại có tiện lợi hay không về uh, đường ở Nova đi đường đường ở chỗ này đi đến Sài Gòn thì khá tiện lợi luôn vì anh cũng biết là bây giờ mình đi là mình đi theo đường cao tốc đi xuống rồi à. và cái đường á thì đi thẳng một đường xuống chắc là từ Sài Gòn xuống đây em nghĩ là khoảng 1 giờ 45 đến 2 giờ đó hai tiếng đồng hồ ha dạ đúng rồi đi qua những cánh rừng nguyên sinh và con đường ven biển rất là dạ, đẹp đúng không? rồi đúng rồi à, rất là đẹp rồi ở đây thì mình kết kết nối lên đến hồ tràm là có cái uh, sân golf nè dạ uh, casino nè dạ đúng rồi à, không? từ đây thì cách casino khoảng bao xa ờ, chắc là cũng tầm 2 đến 3 km rồi đấy, đấy. không rồi, xa tích, hợp một tổ nghỉ dưỡng nên gọi là nghỉ hợp dọc theo con đường đi đúng rồi mà xuống đây nghỉ dưỡng thì phải nói là cực kỳ thích quá tuyệt vời ở Sài Gòn xuống đây chỉ hơn một à, hơn hơn một tiếng đồng hồ chưa tới hai tiếng đồng hồ mà mình có thể à, nghỉ ngơi nghỉ dưỡng cái căn biệt thự gọi là dinh dạ, thự đi tầm khoảng nói cho là đi khoảng 2 tiếng thôi á, là mình một cái không gian hoàn toàn khác với Sài Gòn mình luôn ấy rồi cảm ơn rất là nhiều cảm ơn vì cái sự chia sẻ về cái dạ. căn biệt thự ờ, lát nữa anh ra biển và anh sẽ cảm nhận cái không gian ngoài biển ấy, của mình rất thích luôn rồi cảm ơn rất là nhiều nha dạ. rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại